alo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh à, Việt Dũng bóng đá nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì như em có thể thấy là trên màn hình là ở à, lượt trận ngày 22 tháng 4 chúng ta có khá là nhiều giải đấu và trận đấu được diễn ra như là giải đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Serie Bundesliga cùng với là League One. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em một trận đấu đó là trong giải à, đấu à, La Liga đó trận đấu giữa Ebanjo đối đầu với Cadiz. Thì trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023 và được diễn ra trong khuôn khổ vòng 30 giải đấu La Liga. Thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để nâng thứ hạng của mình ở trên bảng xếp hạng của La Liga thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của Dũng thì trước khi mà bước vào nhận định anh em đang xem video yêu quý hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video tiếp theo khác cho anh em có thể tham khảo như anh em có thể thấy là hai đội bóng này đối đầu với nhau tổng cộng là 11 lần, trong đó có 5 chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Epanzo và có 4 trận thua, trong đó có hai trận hòa. Còn về phong độ gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy là phong độ của Ebanzo được đánh giá khá là tồi tệ khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này không thắng được một trận đấu nào hết. Còn về phần sân của Cadet thì à, đội bóng này có phong độ hiện tại rơi vào khoảng 42%, không quá thấp cũng không quá cao nhưng mà đội bóng này trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đang có là cho mình một chiến thắng là chiến chiến thắng 2-0 trước uh, Real Betis cùng với là hai trận thua và ba trận hòa trong à, uh, 6 trận đấu gần đây nhất. Như em có thể thấy là khi mà được chơi trên chính sân nhà của Evanzo thì đội bóng này đã không thua trước Cardiff trong 3 lần chạm trán gần đây nhất của hai đội bóng. Với cái phong độ như vậy thì anh em có thể xem qua ở trên bảng xếp hạng thì đội chủ nhà Evanzo đang có cho mình là vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng và đang nằm trong nhóm cần đèn đỏ khi mà đang cách biệt với vị trí thứ 20 là khoảng 14 ờ, điểm. Và sau khi mà trải qua 29 vòng đấu thì đội bóng này chỉ có họ cho mình là 27 điểm, đang cách cái nhóm an toàn lên tới là 3 điểm. Mặc dù con số 3 điểm là không hề lớn nhưng mà đối với đội bóng mà đang có cái phong độ khá là tồi tệ như bây giờ thì à, con số 3 này cũng sẽ là một thử thách lớn đối, đối với cái đội chủ nhà là Evanzo. Còn về phần sân của Cadiz thì đang có cho mình là vị trí thứ 16 tạm thời an toàn ở trên bảng xếp hạng La Liga. Sau khi mà trải qua 29 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 31 điểm. Cùng với đó là có 23 bàn thắng và 42 bàn bị thủng lưới. Mặc dù đội bóng này đang nằm ở trong cái nhóm an toàn khi mà đang có cho mình là vị trí thứ 16 nhưng mà đội bóng này chỉ uh, cách với cái nhóm cầm đèn đỏ hiện tại là khoảng 4 điểm mà thôi. Nếu mà đội Cadiz không uh, cố gắng và nỗ lực thì uh, cái việc mà rớt hạng trong cái thời gian sắp tới thì một điều có thể xảy ra. Vậy rằng ở trong cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể xem qua khi mà trong uh, 6 trận đấu gần đây nhất thì uh, đội chủ nhà Evanzo đang không có một trận chiến thắng nào hết cùng với là trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đang có cho mình là 7 trận thua hai trận thắng và có một trận hòa thì trận hòa một đều trước uh, Osasuna ở lượt trận ngày mùng 4 tháng 2 cùng với là hai trận thắng đội trận thắng 1-0 trước uh, à, Eche ở lượt trận ngày 19 tháng 2 cùng là trận thắng là 2-1 trước uh, Mallorca ở lượt trận ngày 25 tháng 2 còn về một số trận thua là trận thua 3-1 trước Real Betis, trận thua 2-1 trước uh, Athletic Club, trận thua 2-1 trước uh, Girona 3-1 trước uh, Celta cũng mới là trận thua 3-1 trước uh, Real Madrid và trận thua 2-1 trước uh, Valladolid thì những cái trận thua như anh em có thể thấy đây là đều có những cái tỷ số thua là cách biệt ít nhất là 1 đến 2 bàn thắng nếu anh em có thể thấy là trong 7 trận thua của Evanzo thì đều nổ, nổ về kèo tài khi mà đều có tổng tỷ số bàn thắng là từ 3 bàn thắng trở lên thì anh em có thể xem qua cho mình một số trận đấu như ở trận thua 3-1 trước Real Betis ở trong trận đấu này thì đội chủ nhà Real Betis đưa ra mức chấp là 0.5 và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1 và anh em có thể xem qua ở đây khi mà trong trận đấu này thì có hai thẻ vàng được rút ra sớm cùng với đó là có hai bàn thắng sớm ở trong hiệp 1 đó là phút thứ 27 và phút thứ 34 của hiệp 1 đã nâng tỷ số thành 2-0 cho Real Betis còn một số trận đấu khác như là trận đấu à, trước Athletic Club thì anh em có thể xem qua ở đây là Athletic Club đưa ra mức chấp là 0.5 đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 và anh em có thể thấy là trong trận đấu này có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà tới là 10 thẻ vàng cùng với là một thẻ đỏ trong đó có tới 15 góc còn trận thua 2-1 trước Girona thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này Girona đều đưa ra là mức chấp 0.5 và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 và trong trận đấu này cũng là một trận đấu có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới là 6 thẻ vàng cùng với là hai thẻ đỏ trong trận đấu này lại chỉ có 7 góc được à, xảy ra mà thôi như em có thể thấy là Giona đang có thể cầm bóng là 62% trong trận đấu này và đưa ra 14 cú sút trong khi à, đội khách thì chỉ có cầm bóng được 38% và đưa ra được 5 cú sút mà thôi còn về thành tích của đội à, khách kẻ đít thì anh em có thể xem qua khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đang có cho mình là 4 trận thua 3 trận thắng và cùng với là 3 trận hòa thì hai trận à 4 trận thua đó là trận thua trước uh, à, 2-0 trước uh, Real Madrid, trận thua 2-0 trước Sevilla, trận thua 2-0 trước Barcelona và trận thua 4-1 trước uh, Athletic Club. Thì anh em có thể xem qua cùng mình cái trận đấu mà thua 4-1 trước Athletic Club trong trận đấu này. Anh em có thể thấy là à, mặc dù Athletic Club đã bị rút ra một thẻ đỏ ở phút thứ 57 nhưng mà ở phút thứ 75 đội bóng này đã ghi thêm một bàn thắng và nâng tỷ số lên thành 4-1 ở trong trận đấu này. Anh em có thể thấy là trong trận đấu này lại chỉ có 3 phạt góc được đưa ra. Trong đó lại 3 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Còn về trận thua gần đây nhất là trận thua trước ờ, Real Madrid ở lượt trận ngày 16 tháng 4 Anh em có thể thấy là Real Madrid đưa ra mức chấp là một trái hòa Và trong trận đấu này Real Madrid cầm bóng lên tới 69% và đưa ra tới 35 cú sút. Cùng với đó là có 9 góc và tổng góc ở trong trận đấu này là 11 góc và có tới À, xin lỗi em là chỉ có một thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu này nghiêng về phía đội uh, chủ nhà Kedit. Còn về trận thắng 2-0 trước uh, Real Betis, anh em có thể thấy là trong trận đấu này Real Betis có hai thẻ đỏ được rút ra. Đó là thẻ đỏ phút thứ 38 cùng đó là thẻ đỏ phút thứ 60 và đã giúp cho Cadiz thắng với tỷ số là 2 không khi mà nhà cái đưa ra mức chấp là Real Betis chấp 0.75 anh em có thể thấy là trong trận đấu này là đội chủ nhà chỉ cầm bóng 46% và đưa ra là 9 cú sút trong khi đó trong trận đấu này có tới là 11 góc và 6 thẻ vàng và hai thẻ đỏ được uh, nghiêng về phía của Real Betis còn trận thua 2-0 trước Sevilla thì anh em xem qua thì có thể thấy là đội chủ nhà Cadiz đã được uh, Sevilla chấp với mức chấp là 0.25 và đã thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 0-2 nghiêng về phía Sevilla. Còn về thành tích mà đối đầu của hai đội bóng anh em có thể thấy là trong uh, vòng 4 trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng mà khi mà đối đầu với nhau thì uh, có hai chiến thắng nghiêng về phía Evanzo cùng với đó là có hai trận hòa thì trận hòa hai đều ở lượt trận ngày mùng 9 tháng 10 thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này nhà cái đưa ra là mức kèo đồng ở trong trận đấu này thì có một số bàn thắng như là bàn thắng phút thứ 51 nâng tỷ số thành 1-1 bàn thắng sút 67 nâng tỷ số thành 21 và bàn thắng phút thứ 78 do công của Perez nâng uh, tỷ số thành hai đều và anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì có 8 thẻ vàng được rút ra vậy là còn trận uh, hòa hai đều ở lượt trận ngày 19 tháng 1 thì anh em có thể thấy trong trận đấu này cũng có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có tới là 6 thẻ vàng cũng với là 5 góc còn trận Evanzo thắng 2-0 ở lượt trận ngày 19 tháng 10 thì anh em có thể cùng mình xem qua trong trận đấu này thì có thể thấy là trong trận đấu này lại chỉ có một thẻ vàng được rút ra nhưng mà lại có lên tới là 16 góc còn về trận mà Evanzo thi đấu là sân khách ở trong giải giao hữu thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì lại không có thẻ vàng nào được đưa ra khi mà trong trận đấu này là chỉ có thay người và có hai bàn thắng ở phút thứ 52 của hiệp 2 cùng với là bàn thắng phút thứ 2 à 82 của hiệp 2 đó là do công của Melet đưa là tỷ số lên thành 2-0 và đã giúp cho Evanzo thắng kèo châu Á với tỷ số là 2-0. Anh em có thể xem qua khi mà thành tích mà thi đấu ở trên sân nhà và sân khách của hai đội thì về phần sân đội chủ nhà Evanzo khi mà thi trên uh, sân nhà của mình thì đang có cho mình là ba trận thắng à ba trận thua một trận thắng và một trận hòa trận thắng 2-1 trước uh, ờ, Maloka lượt trận 25 tháng 2 cũng là trận hòa 1-1 trước Osasuna khi mà trong trận đấu này thì hai đội bóng đều bị rút ra thẻ đỏ còn về phần sân của cadiz thì anh em có thể thấy là đội bóng này chỉ có một chiến thắng ở lượt trận ngày mùng 9 tháng 4 đối đầu với uh, Real Betis khi mà Real Betis có hai thẻ đỏ cùng với đó là có hai trận hòa và hai trận thua thì trận thua đậm sâu nhất đó là trận thua 4-1 trước uh, Athletic Club cùng với là trận thua 2-0 trước Barcelona thì liệu rằng với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem như vậy thì uh, trong trận đấu này đội bóng nào có thể giành chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm thì sau đây mình sẽ đưa ra nhận định cho anh em có thể tham khảo thì ở trong trận đấu này khi mà nhà cái là đưa ra mức chấp là 0.5 thì anh em có thể thấy khi mà nhà cái đưa ra mức chấp là Epanzo được uh, chấp à, xin lỗi anh em là Epanzo chấp 0.5 bỏ một vào Epanzo sẽ ăn được 1.05 cùng với đó là bỏ một vào Kedit thì sẽ ăn được 0.87 ờ, và cùng với đó là kèo tài xỉu đang được niêm yết ở mức 2.25 khi mà bỏ một vào kèo tài thì sẽ ăn đủ cũng là bỏ một vào xỉu thì sẽ ăn được 0.88 còn như là kèo chấp hiệp 1 thì anh em có thể thấy là cái đưa ra mức chấp là 0.25 cho Epanzo khi mà bỏ một thì sẽ ăn được 1.28 à, cùng với đó là bỏ một vào credit thì sẽ ăn được 0.68 à, cùng với đó là kèo tài xỉu ở hiệp 1 thì anh em có thể thấy là được niêm yết ở mức 0.75 khi mà được à, ăn tài thì sẽ ăn được 0.82 và ăn xỉu sẽ ăn được 1.08 và một số kèo sớm được nhà cái đưa ra như tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 à, tỷ số cả trận tổng số bàn thắng bàn thắng đầu cuối à, chắn lẻ nửa trận toàn trận cược chấp ba cửa giữ sạch lưới cơ hội kép à, cực thắng áp đảo và đội thắng à, ngược dòng và tỷ số cách biệt cùng với đó là sẽ có một số như là kèo à, góc kèo thẻ và kèo xiên thì những cái kèo đấy à, hiện tại thì nhà cái đưa chưa đưa ra những cái kèo đấy để cho anh em có thể tham khảo bởi vì những cái kèo đó thì phải là gần cái giờ bóng lăn thì nhà cái mới đưa ra những cái mã kèo như vậy để anh em có thể tham khảo và đầu tư còn bây giờ thì chúng ta chỉ có một số kèo chính như bây giờ thôi và như vừa mình đã nói thì ở trong trận đấu này mình sẽ chỉ đưa ra cho anh em một mã kèo duy nhất đó là mã kèo Credit được cộng 0.5 ở trong trận đấu này như những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì uh, à, Epanzo hiện tại là đang thi đấu khá là kém sắc cùng với là có thể đánh giá là rất là tồi tệ ở trên cái giải đấu La Liga này bởi vì trong 6 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chưa thắng được một trận nào hết và để thua với tỷ số cách biệt và trong à, uh, 6 trận đấu này đều nổ về mức là tài còn về phần sân của Kedit thì hiện tại phong độ hiện tại của họ thì cũng được đánh giá là đang ở mức ổn định mặc dù đang có một trận thua 2-0 trước à, Real Madrid và về cái việc mà lịch sử đối đầu, anh em có thể thấy là mặc dù khi mà thi đấu ờ, có trong bốn trận đấu gần đấy nhất là có hai trận thắng thuộc về Ebanzo và hai trận hòa về Cadiz. Nhưng đấy là chỉ là chuyện của cái năm ngoái, năm 2022. Còn bây giờ, anh em có thể thấy phong độ của Ebanzo đội nhà khá là tồi tệ và cùng với đó là đội bóng này đang có cho mình là vị trí thứ 19 sau khi mà trải qua 29 vòng đấu lại chỉ có 27 điểm. Cho nên ở trong trận đấu này, cái cửa cửa Cardip được cộng 0.5 là một cửa cược sáng và một cửa cược đáng để em có thể đầu tư hơn ở trong trận đấu này cho nên ở mã kèo cực chấp mình sẽ đưa ra mã kèo cái đít cộng 0.5 để cho anh em có thể tham khảo và đầu tư còn về mã kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.25 như em có thể thấy là mình sẽ đưa ra mã tài 2.25 bởi vì ở trong trận đấu này kể cả là cái hay là Evanzo đều sẽ cần cho mình 3 điểm ở trong trận đấu này bởi vì cái cần nâng cái điểm cách biệt lên uh, thành uh, cách biệt thành 7 điểm bởi vì hiện tại thì đội bóng này chỉ cách biệt là với đội cầm đèn đỏ chỉ khoảng là 4 điểm mà thôi còn về Evanzo thì cần phải thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ khi mà đang cách biệt với vị trí thứ 17 là 3 điểm cho nên ở trong trận đấu này sẽ là một trận đấu có thể bung nổ bàn thắng hoặc là rất là nhiều bàn thắng ở trong trận đấu cho nên mã kèo tài 2.25 là một mã kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư và đây là những cái thông tin mà mình đưa ra sớm cho anh em có thể tham khảo chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư theo cái những cái mã kèo mình đưa ra trên video này bởi vì mình chưa có thông tin chính thức về đội hình của hai đội bóng cũng như những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì phải là trước giờ bóng lăn khoảng 10 đến 30 phút lúc đó mình mới đưa ra được những mã kèo ngon hơn và chắc ăn hơn để anh em có thể tham gia vào đầu tư Cùng với đó là anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò để mất tiền lai, tiền phí và không thể rào được các mã kèo như là kèo hiệp 1, tài xỉu hiệp 1 như là kèo góc, kèo thẻ những cái mã kèo mà mình sẽ đưa ra vào lúc từ 10 đến 30 phút khi mà có những cái thông tin chính thức của hai đội bóng ấy thì anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò chắc chắn là sẽ không thể vào được những cái mã kèo như vậy cho nên anh em nào mà muốn nhận được một cái trang chơi uy tín để vào được những cái mã kèo mà mình gửi sớm ở trên nhóm cho anh em có thể chơi á thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo cũng với là tele a còng dũng sơ kèo mình đang để trên màn hình để mình có thể gửi cho anh em một trang chơi uy tín cùng với những mã kèo ngon ăn và chắc ăn để anh em mình có thể đầu tư và đây là trận đấu là mình nhận định sớm về hai đội bóng Ebanzo đối đầu với Cadiz ở trong khuôn khổ La Liga để anh em có thể tham khảo sớm và mình xin phép kết thúc video tại đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá xin chào và tạm biệt